cái bệnh tật là bất định mình không có biết trước thứ hai là cái thời gian mình chết cái thời giờ mình chết là bất định không biết được. thứ ba cái thứ ba là, là cái nơi trốn chết không biết trước được và cái thứ tư là cái cách chết không biết trước được và cái thứ năm là cái cổ tái xanh và do đó cho nên khi chúng ta ở của nhân loại dục giới thì cái sự chết ờ, đây là mình nói theo pháp á sự chết là chắc chắn đến nhưng mà mình không biết trước được như tình trạng siêu hóa tính đâu có ngờ bữa thứ sáu siêu hóa tính còn lên rung tới cái ngày giảng giảng rung lớp Phật pháp á thứ bảy còn trả lời cái câu thảo luận nhưng mà đến chủ nhật thì đi ai biết được vì vậy cho nên người phật tử của mình mỗi người cố gắng tức là mình phải tranh thủ cố gắng mình phải tranh thủ nhưng mà khi mà tranh thủ tu tập không phải là người phật tử chúng ta chỉ có đi chùa này sang chùa khác để mà đi tạo phước vật chất không sư thượng nhắc phật tử mình đâu có mình bỏ tiền ra để đi cây tăng hay đi cúng cái đó tạo cái phước vật chất đời sau mình giàu có mình không bị đói không nhưng mà cái phước mà để ngăn chặn không có cho mình sanh xuống địa ngục đó sanh xuống bốn gạt đạo cái phước đó là cái, phước trí còn người sanh có người mà được may mắn là do nhờ cái phước đức phước đức tức là cái sự quy tam bảo bằng cái tâm trong sạch mình có niềm tin trong sạch thứ hai nữa là mình giữ giới giữ giới ba là mình tu tâm từ không có tâm sân hận thì như vậy đó mình tạo cái phước đức nhiều hơn cái tạo phước thuật còn cái phước trí đó, thì người phật tử chúng ta nghe pháp suy nghĩ pháp nhưng mà phải thực hành quán pháp quán đây là mình quán vô thường các pháp cũng như là vô thường mình quán vậy đó thì như vậy là mình sẽ mình sẽ phát sinh trí tuệ mà bởi vì đệ tử đức thế tôn á mà khi mà chết mà bị tai nạn như vậy đó thì uh, chết sanh gì đâu có bị đọa không chỉ mình chết rồi đâu sanh đến phật này mới nói một vị thánh đệ tử thành tựu chánh chuyên kiến tức là biết rõ cái pháp vô thường của năm môn ngã thì đối với một vị thánh đệ tử như vậy đó dầu cho có bệnh chung bị như thế nào thì thân xác bị như thế nào nó bị chà đạp như thế nào bị gãy vỡ như thế nào nữa nhưng mà vẫn sanh về cõi trời chứ cái đoạn cũng giống như một cái bình một cái bình mà đựng dầu á khi mà nó bị đập nát đem xuống nước người ta đập nát thì cái bình bị bể nhưng mà dầu vẫn nổi lên mặt nước cũng giống như một người có chánh tri kiến bảo đảm còn mình mà mình lo mình tạo cái thứ vật chất không thì chết thì mình chưa chắc mình tránh được cái này có đôi khi thí dụ như mình may mắn mình được sanh làm à, con chó con mèo thì được người ta làm thú cưng do cái phước vật á người ta nuôi người ta tắm rửa sạch sẽ rồi người ta cho ăn uống sang trọng chỉ được cái phước đó thôi nhưng mà cũng mang cái thân bạn sanh còn khi mình à, tạo cái phước trí thì chuyện khó sanh làm bạn sanh cho nên sư tiên các phật tử đi đâu đi làm gì làm nhưng mà cái tri kiến mình hiểu được Phật pháp hiểu chuyện nó đúng mà hiểu đúng là hiểu sao? hiểu nghĩa là các pháp vô vi là vô thường cái cái gì vô thường thì cái đó là khổ mà cái gì vô thường khổ không theo ý muốn thì đó là vô ngã ngũ quẩn là vô thường khổ vô ngã chỉ có niết bàn là tịch tịnh giới gì đủ chỉ kiến là như cho nên phật tử mình cố gắng Dạ, dạ, dạ. dạ.